trong cái chuyến như khi trước đây trong phần trình bày nhiều lần trong hội thảo thì các anh chị đã biết là VinFast xây dựng nhà máy công nghiệp hiện đại 4.0 có những cái tiêu chí những cái tiêu chuẩn kỹ thuật và tôi nghĩ rằng các chị các anh chị các bạn hôm nay đi thăm tận mắt thấy thì thấy quả thật cái câu chuyện là câu chuyện có thể một đề án rất là rất là lớn một cốc độ một quả cấp một chương trình hành động có thể nói là quá quá kinh khủng trong thời gian như vậy nếu các bạn đi vào nhà máy hợp lại và để ý lên trên cao thì sẽ thấy rằng có dây có cái có cái đài để nhắc nhở công nhân viên của phát hàng này là chúng ta có bao nhiêu thời gian để đến cái ngày hội bắt đầu sản xuất hàng loạt các xe ô tô mang thương hiệu Việt Nam thì bây giờ các bạn có biết không là cả viện VinFast lại đang đứng trước một cái một cái điều rất là thú vị là 14 tháng 6 này là nhà máy đưa vào hoạt động cái câu chuyện của hơn hai của hai mươi tháng từ kịch bản từ chọn lựa công nghệ từ thiết kế từ xây dựng từ thương thảo hợp đồng từ những máy móc đưa vào các bạn biết là có hàng cả ngàn container hàng muốn viết phải đưa tới trong này và tất cả những điều này thực sự đúng là như vậy như ông kêu chúng tôi nói là tôi xin nhắc lại bản thân chúng tôi như tôi là hai bốn năm tám tháng làm cho tập đoàn BMV tôi đã đi nhiều nước tôi làm ở mexico tôi làm ở ấn độ tôi làm ở ai cập tôi đã phụ trách đông nam à, tôi đã từng phụ trách cái đề án sản xuất xe kinh đầu tiên ở việt nam cách đây hai bốn năm và tôi đã quản lý một số cái sản phẩm ra đời của xe bia BMW thị trường đông nam tại Đức, Ấn Độ, tại Indo, tại Mã Lai, tại Thái Lan vân vân. Thì bản thân cá nhân của tôi tôi tin chắc các bạn rằng cá nhân của à, tội nghiệp James Bukai cá nhân của bạn Kevin Fisher và nhiều thái phạm khác cũng đều thấy mình tự hào là thành viên của đề án mang cái tình nguyện cũng tạo nên một điều một cái dấu một cái điểm nhấn trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và với cái bắt đầu như thế tôi từ hôm qua tôi nghĩ lại làm gì mới hôm qua thôi mới hôm qua tôi giây phút tôi được bất ngờ thực sự là cái chương trình này hư đó các bạn thì bây giờ tuổi tôi đã sáu bảy đúng ra là tôi đã được theo được đức từ năm ngoái rồi và tôi đang chuẩn bị về hưu bằng những việc làm cho tương lai đó thành ra tôi rất bất ngờ được chọn được được chọn được ứng viên được gặp những người trong cái buổi sáng và không bao giờ tôi biết được trong câu chuyện của chúng tôi trao đổi trong thời gian rất ngắn như vậy thì nó cần các anh chị tôi cũng phản biện tôi cũng nêu những câu hỏi để biết cái câu chuyện như thế nào và chúng ta chắc còn nhớ rằng cách đây một hai năm khi đưa đề án này thì hàng loạt câu hỏi đặt ra không biết là có thật hay không bác vừa có làm một cái đề án thực sự đầu tư lớn như vậy không có dám thực sự là làm một, một đi vào một cái một cái thử thách lớn như vậy không thì nói thật trong quá trình cái buổi học đầu tiên đó tôi cũng trao đổi câu chuyện thì tôi đánh là bất ngờ và như đã có chia sẻ với số các anh chị các bạn những người khác là chính tôi được thức thuyết phục ngay từ ban đầu cái sự mãnh liệt của người lãnh đạo và lý thuyết vì lúc đó tôi không biết nhưng giờ tôi đã biết rồi là lúc đó chủ tịch đã định hướng cho cái tương lai của đoàn lý là 10 năm tới sẽ là công ty hàng đầu của Việt Nam có những chiến thế giới trong mặt công nghệ công nghiệp và dịch thành ra VinFast là đầu án điều đầu tiên trong lĩnh công nghệ đó đầu tiên trong lĩnh vực mà theo cái định hướng mới đó mà lúc đó tôi không biết và tôi trao đổi thì tôi đã trao dần cái sự quyết liệt của người lãnh đạo tập đoàn và thưa các anh chị nếu các anh chị là người đã tham dự trong buổi vực độ hai tháng chín hai tháng mười này các anh chị đã đến từng đến thăm những cái đoạn vừa qua như là trong chứng tư này tôi đi theo thì chắc chắn các bạn đồng ý với tôi rằng đây là thật là một kỳ tích Việt Nam và xin nhắc lại chưa có công ty ô tô nào trên thế giới đã xây trong vòng hai một gian kỷ lục như vậy để hoàn thành năm cái phân xưởng lớn với tốc độ tổng cộng cho hai cái hai dòng xe máy điện và xe ô tô với công suất 200 đồng giờ chiếc xe máy điện và hai dòng xe ô tô một năm với một thời gian kỷ lục như vậy với chất lượng hoàn hảo như vậy rất để tắm tán đường rồi sau rồi á là chúng tôi thảo luận để thấy cái tinh thần quyết liệt của anh và tinh thần để làm quyết đoán đó thì ngay cái cuộc đầu tiên bất ngờ là tôi chưa được không biết tôi được chọn hay không và tôi không quyết định đi theo không chưa rõ ràng thì tôi nói là một cái điều quan trọng của việc xây dựng một cái cà phê ô tô công nghiệp ô tôi đó là cái gì đó là nguồn nhân lực nếu không có những người bạn với chúng tôi hiện trên phim Indian Stream ca nhân sâu và một hàng loạt 128 người thí sinh hoặc là người chuyên gia bao nhiêu năm đang là đồng của phương pháp có những bạn trời gia đình mình qua đây làm việc thì mang cái tinh thần cùng đồng lòng những người Việt Nam như chúng tôi như chị Thủy như tôi như, như chủ tịch và như đồng nghiệp để muốn làm được điều gì đó và tôi tin rằng các bạn cũng đã đang làm cái giấc mơ trong đời chưa bao giờ có thể làm đó là tham trầm giảm từ đầu với một cái một cái mình một cái tốc độ và mới với một cái một cái một cái đường đi như vậy các bạn có biết không là khi bây giờ không nhà máy rồi thì thì thấy đấy nhưng thực sự là các đã có hàng ngàn chuyên gia kỹ sư đến từ 23 quốc gia và làm việc hồi nãy tôi có hỏi một bạn đã làm việc cả 8 tháng trong thời gian vừa rồi và các bạn cũng như bạn làm đến cuối tuần làm ngày thứ bảy chủ nhật ở đây để làm sao cho nhiệm đó thì đây là cơ hội để mình chia sẻ thêm những thông tin nữa là vào cuối năm 2017 đầu năm 2018 tôi được giao những nhiệm vụ cũng rất độc đáo trong đời mình chưa bao giờ nhận cái cấp độ là một cái đề án cái chuyện làm là chủ tịch giao cho tôi việc là tôi sẽ chốt tất cả các phần mua cho nhà máy tất cả các mức thiết bị của tất cả nhà máy này các bạn ạ tôi là người điều hành cái cái cái việc thương tạo đội thuyết phục nhà đầu tư chốt giá và cái bất ngờ tôi xin cảnh cho các bạn tôi là chúng tịch nói làm gì thì làm nhưng mà anh giúp dùng làm sao đường những việc là giảm tiến độ đi một tháng và thưa các bạn hồi nãy đi đi phó của anh ra ngoài anh cùng tôi làm cái việc đấy thì trong thời gian tôi thấy nó là kỷ lục chúng tôi đã thương thảo tất cả hợp đồng cho cái nhà máy này trong thời gian kỷ lục tôi mà đạt tất cả các KPI tức là chỉ tiêu về tài chính và quan trọng nhất là tiến độ chúng tôi giảm một tháng thì các bạn cứ nghĩ coi họ chưa bao giờ là một cấp mình chưa bao giờ trong lịch sử mấy mươi năm và các công ty là 30 năm, công ty 30 năm, công ty 25 năm họ nêu ra một đề án với cái tổ vực như vậy nhưng mà đẩy đây cũng tôi hỏi thẳng với các bạn thấy vì sao mà chúng ta tìm hiểu nhiều trong đó thì các bạn biết tôi rất bất ngờ mà người ta đã lời thật như thế thì tôi nói là rất vui khi làm việc ở đây và tôi rất khoái khi làm việc ở đây giờ tôi lại giỏi không về là chúng ta thấy hỏi những điều gì ấn tượng nhất nếu bây giờ mang các bạn về lại quốc gia các bạn thì cái điều gì bạn sẽ chia sẻ với chủ tịch bạn nói là cái tốc độ rất mạnh liệt nhưng mà có người Việt Nam và các đồng bạn đồng nghiệp của Phát quá dễ thương và nice people rất dễ thương thì tôi nói là điều đó thì, thì bây giờ là cái câu chuyện của ba cái sản phẩm ô tô khác nhau à, rồi có ba dòng xe ba xe khác câu chuyện của xe Clara, xe vô địch khác đó trong một thời gian nghiên cứu và đưa ra sự rất nhanh đó thì tôi còn nhớ lại là cái chuyến đi Âu Châu, Âu Châu đầu tiên tôi với vài đồng nghiệp đi qua châu Âu là người đã khởi động cái đề án này thì tôi là người tham gia đầu tiên cái đề án này ngay từ ban đầu chúng tôi đi khởi động đề án này đi gặp BVB đi gặp công ty thiết kế cái Ý đi gặp công ty về em engineering tức là chất để nghiên cứu phát triển cho bên Bắc Nam và công ty review Eisenman để chuẩn bị cho đi chuyển sản đi chuyển đấy là cái đi từ một cái quyết định ngay trong cái tuần lễ đầu tiên của người chủ tịch tập đoàn đó là chúng ta phải làm sao thuyết phục được cái người Việt Nam bằng sản phẩm và thuyết phục được cái người tiêu dùng cái bằng sản phẩm chất lượng hàng đầu những công nghiệp châu Âu và thiết kế ý, ý vời với tất cả người Việt Nam thì tôi nghĩ cái câu chuyện và tôi còn nhớ rõ là như thế thì phải nói về cái điều rất là thú vị tôi nghĩ là kỷ lục đó xin được nhắc lại chúng ta là công ty đầu tiên trên thế giới thì trong vòng năm tháng chấm dứt hợp đồng với công ty BMW để ký kết làm việc về kỹ thuật về công nghệ về chuyển giao để trên nền tảng thì đó là một điều thú vị rồi xong rồi bây giờ trong trong thời gian đấy các bạn có biết rằng là cái thời gian đấy khi VinFast Trung thì có nổi tiếng là công ty hàng đầu Việt Nam nhưng VinFast vẫn là chưa có là gì cả, nhưng mà cái câu chuyện đó vẫn được thuyết phục và vẫn được người ta đi đến đến kết chứ phải như bây giờ xin lỗi xin thưa các bạn xin, xin chia sẻ các bạn rõ ràng là bây giờ trong lúc chúng tôi phải không không nhận tiếp khách không nhận liên lạc thêm nhưng mà có nhiều cái nhà cung cấp muốn trở thành bạn hàng của VinFast muốn bạn hàng của mình thì trong cái câu chuyện đó tôi xin được nêu lên cái ý mới ý thêm là VinFast không phải là cái câu chuyện của thương hiệu của tôi Việt Nam không mà là cái câu chuyện mà xin được nhắc lại cho các bạn đó là câu chuyện của nền công nghiệp dẫn đầu để có thể sinh ra những người phụ trợ của trên thế giới người ta nói là cứ một người làm trong ngành ô tô trong nhà máy sản xuất ô tô thì có thể nhận đến 7 đến 10 người làm trong một người phụ trợ khác nhau cho nên đó là một cái một cái kịch bản đến đến rõ ràng như thế cho nên là bây giờ cái công nghệ phụ trợ như chiêu mình trình bày là nó đang phủ đầy những cái những cái những cái đề án nhưng mà chắc chắn là thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục công chuyện để có thể ra không những chỉ ra sản phẩm mới như chúng ta biết thì sang sang sản phẩm lúc đó có dùng xây dựng nhưng mà ngoài ra là chúng tôi sẽ hết lòng hết sức để cùng phát triển để thúc đẩy cho việc xây dựng các phát triển của mình nghiệp mà tôi cho đó là cái chuyện hấp dẫn nền kinh tế Việt Nam và tôi cho đó là câu chuyện cũng rất thú vị trong đầu tư này nó sẽ dẫn đến hàng loạt những chuyện hoạt động sẽ thúc đẩy cái nền kinh thì bây giờ à, hồi nãy thì tiên ngồi xem họ có hỏi các bạn gì các bạn chờ để xem nếu hỏi cái có kiến gì để có thể là góp ý lên sau được với họ thì tôi nghĩ rằng thực sự ra là trong câu chuyện này có nhiều điều để kể nhưng bây giờ thì vì thời gian thì tôi sẽ nói thêm một ý nữa thôi một ý nữa là có câu hỏi có thể đặt ra là chúng ta dừng lại với hai xe này dừng lại với sản phẩm của họ hay và với cái xe máy điện rồi cái tương lai sẽ như thế này thì xin nói với các bạn là là VinFast đang hội tụ những nhân tài hội tụ những người việt giỏi hội tụ những người thế giới công nghiệp đi tìm những nơi giỏi để chi để xây dựng một cái nguồn nhân lực để trung tâm nghiên cứu vững bền và đây là câu chuyện tôi cho là thích thú vì như đã trình bày trong cái diễn đàn thì nếu chỉ có thể chúng tôi đã ý thức rất rõ rằng chỉ có thể xây dựng được một đội ngũ trung tâm nghiên cứu có đủ năng lực và thiết kế được đưa ra được được sẵn những cái thiết trong những cái gọi là những thiết kế mới trong tương lai thì mới là nền tảng vững chắc và thậm chí là con đường có thể dẫn đến cái việc là chúng ta có thể đi ngang hàng những công ty khác trong ngành ô tô thế giới thì cho nên đó là câu chuyện tôi xin nói với các bạn là các bạn và chúng ta sẽ cùng nỗ lực đó và tôi tin chắc rằng với cái vấn đề với cái tinh thần như vậy với tất cả như vậy thì trong những tới chúng ta sẽ có thêm cái cơ hội để có thể giới thiệu thêm các anh chị các bạn thêm những sản phẩm mới và đó là câu chuyện của Việt Nam câu chuyện à, tinh thần Việt Nam